chào các bác nhá shop tân ấy chào toàn thể anh em loa và phụ kiện nhá à, thông báo với anh em thông báo với các bác nhá loa vẫy sẻ loa vẫy sẻ cho mùa 2018 đã và tiếp tục được phục vụ anh em nhá à, cái mẫu loa vẫy sẻ truyền thống vẫn là cái mẫu loa E76 được anh em rất là ưa chuộng với những cái tính năng là nhỏ gọn dùng rất là ổn định nhá nên là E76 thì cái này là đã trải qua cả một mùa xẻ năm ngoái rồi anh em chơi rất là ưng ý năm nay hàng lại tiếp tục quay về quay lại để phục vụ anh em nhá đây là loa bẫy xẻ e 76 nhá loa bẫy xẻ e 76 các bác nhá à. À, giới thiệu với các bác nhá bộ loa này là có những cái phụ kiện như nào để cho các bác nắm được các bác mua hàng và cái loa này là à, không giới thiệu với lại các bác là loa để chuyên để đánh xẻ đánh xẻ thì nó ok chưa nói thật sự ra các bác mà đánh các loài khác thì nó không được ờ, ngon lắm nó có độ rung độ dè thì cái này là có gì là nói đấy nha các bác nhé hàng phải có sao nói vậy chứ không phải là nói là nó tốt nó tuyệt vời nó đánh cái gì cũng được nhá cái này thì chỉ dành cho anh em ưa chuộng với sẻ thôi ở bộ ba thì gồm có là cái cục sạc điện này nhá cục sạc điện các bác nhé nói cái mẫu này thì vẫn là cái cục sạc điện ờ, nguồn sạc DC là 10V DC 10V nha các bác nhé DC 10V là cái pin của nó là pin 7 4 v đấy vẫn là cái dòng uh, truyền thống này đấy Đây có một cục sạc điện đi theo cho các bác này à, một cái loa đựng trong một cái túi rèn di nhé, loa đựng trong túi rèn di một cái dây đeo một cái dây đeo à, một cái tay điều khiển nhé, một tay điều khiển các bác nhé. à, tay điều khiển này đặt hàng này là phiên bản tiếng Anh nhé các bác nhé phiên bản tiếng Anh đây sau này có một cái tờ giấy hướng dẫn ờ, thông số sản phẩm là ờ, tiếng Trung thôi tôi sẽ bỏ ra ngoài này Đấy. dây này tôi bỏ vào cái này nhé à, đây là cái ờ, túi và đựng cái loa E76 luôn anh em vẫn quen gọi là loa đánh sẻ nhé này các bác anh em quen gọi là loa đánh sẻ, E76 à, nhỏ gọn đây các bác để ý đây nó dài có bằng ngón tay thôi dày 3 phân thôi dày 3 phân nó nhích hơn bao thuốc lá một chút rồi nhá các bác nhá nhìn mặt ra một chút thì anh em ờ, ưa chuộng nó ở cái tính năng là là nhỏ gọn nhá tính năng rất là nhỏ gọn à, chơi ờ, rất là hay nhé nhỏ gọn đánh xẻ hợp lý còn thực tế cái loa này mà à, dùng để đánh à, cu gáy hay đánh bịp ấy thì các bác phải thông cảm mà không được êm nhá không im nhá chỉ dùng đánh sẻ thôi tại vì nó sẽ nhỏ quá nó phát ra có độ rung độ dè đấy là hàng có nào phải nói trước cho các bác loa này shop giới thiệu chính với các bác là loa là đánh sẻ thế còn các bác mà đánh cuốc ờ, đánh bịp đánh cu thì các bác nên lựa chọn cái loại khác nhé lựa chọn loại khác không nên lựa chọn loại này đây là shop mà trước cho các bác vậy nhá rồi đây là 76 thì năm ngoái là shop cũng có giới thiệu cho các bác mấy cái kiểu ờ, chế mà anh em ờ, thích chế để đánh xẻ cho hiệu quả tại vì đây là cái loa bát nhá Ờ, cái loa bát nhá cái loa bát này thì cái âm bát nó nhiều hơn âm chắc thì đánh tiếng sẻ thì nhiều khi là nó không được hợp lý không được hay lắm nhá thế còn các bác mà đánh văn nghệ chút xíu thì các bác vẫn dùng trực tiếp cái này luôn thế còn anh em chuyên nghiệp anh em đánh chuyên dụng thì họ sẽ về họ sẽ chỉnh sửa họ sẽ độ theo cái ý riêng của họ nhá thế là shop còn giới thiệu cho các bác mấy cách nào hay là chào các bác à, dùng uh, dùng loa chắc thành anh này loa chắc thành anh nhá con ờ, con siêu chắc này con siêu chắc và dùng tụ nữa dùng tụ này dùng tụ 4,7 ờ, mi nhé, dùng tụ 4,7 mi để cản vào thì nó có hai cách đấy một cách là cản tụ ờ, cản tụ vào cái dây dương ra loa bát này này thì các bác sẽ giữ lại nguyên loa bát giữ lại loa bát cắt dây dương ra lấy con tụ này này hàn ngang qua dây dương để cho cái tín hiệu âm thanh ấy, đi qua con tụ để con tụ này là sẽ cản mất cái âm bát đi để cho cái loa này nó nhiều âm uh, chung nhiều âm chắc hơn nhé thì âm thanh nó sẽ trong hơn thanh hơn thế đồng thời là các bác sẽ câu thêm ờ, một cái dây nữa từ chân ờ, từ trong này ra ấy một dây âm mới để câu vào chân bát loa dây dương để câu vào cái dây trên tụ nhé dây trên tụ đi ra phía ngoài và các bác hàn vào cái con chắc thành anh này con siêu chắc này các bác gắn vào ngoài này thì để cho nó có một phần gọi là cộng hưởng thêm âm chắc cho nó tiếng xẻ nó trong thanh hay hơn thế còn một số ờ, các bác thì sẽ bỏ hẳn cái loa bát này đi nha các bác bỏ hẳn cái loa bát ở trong này ra ờ, các bác lấy cái rắc cắm loa đấy các bác hàn thẳng màu mà một bác thì chơi một con một con chiếc này bác thì chơi hai con chiếc đấu vào nhau các bác chơi đọc cái hai con chiếc này không thôi hai con chiếc này không gắn vào trong này gắn vào trong này luôn bỏ loa bát ra ngoài thì cái loa mình nó rất chi là nhẹ nhàng hơn nữa là các bác chơi được loa chép không nhá đây anh em chơi loa chép không nói chung là mỗi người một kiểu mỗi người một bài nhưng mà cả cả chép không đánh vẫn được mà loa bát cản tụ đánh cũng được nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là cái điệu ờ, là cái phai tiếng ấy phai tiếng nó hay nó hiệu quả làm phù hợp với lại cái loa thì đánh được hết nhá đây là mỗi người thích làm một kiểu anh em nào làm kiểu nào thì làm thế còn các bác ờ, năm nay là shop là sẽ ờ, không không có độ luôn cho các bác được để thông báo trước cho các bác biết như vậy không độ luôn các bác được các bác có mua ấy có nhu cầu mà ở độ ấy thì các bác mua thêm đồ lấy thêm đồ nhé các bác lấy thêm con check này lấy thêm con check này, này. shop uh, tính là 15 nghìn một con 15 nghìn một con check này nhá Đấy, các bác về các bác hàng là các bác tự dùng đây còn con tụ này con tụ này mà các bác nào có nhu cầu ấy thì là shop sẽ tặng cho các bác một loa hai tụ nhá à, một loa một tụ thôi chứ số lượng có ít để cho anh em còn mỗi người được một cái Đấy, các bác thích tụ thì là shop sẽ tặng cho các bác thêm một con tụ và các bác làm ờ, gì thì các bác làm các bác tự hàn tự chế vào nhé thế còn năm nay là các bác thông cảm mà tôi bận rất nhiều việc không làm cho các bác được luôn nhé không làm luôn thì các bác được thì các bác về cảm tụ vào cũng được hoặc là các bác ờ, à, đấu hai loa chắc vào trong này cũng được hoặc là các bác đấu thêm một loa chắc ra ngoài này cũng được tùy các bác nhé đây, thông báo với các bác là loa đánh sẻ à, mùa 2018 năm nay đã lại quay về tiếp tục nhé quay lại tiếp tục phục vụ các bác ma E76 các bác mua hàng thì vẫn là luôn luôn là liên hệ ờ, trực tiếp đến ờ, Ngọc Ánh nhá shop Ngọc Ánh sông Tân Ánh sông Ngọc Ánh sông Tân Ánh nhá đến từ ờ, Tân Yên Bắc Giang Đấy, đến từ Tân Yên Bắc Giang các bác các bác các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp nhá là vâng. E76 các bạn có một loa nghe 76 các bác nhé loa nghe 76 đánh sẻ ờ, loa đánh sẻ chuyên nghiệp cho các bác đây à, hình thức bán hàng thì luôn luôn là ship COD hàng có lỗi bảo hành đổi trả đổi mới trong vòng 15 ngày đầu sử dụng các bác nhé các bác yên tâm hàng chất lượng à, bảo hành chu đáo cho các bác các bác cần thêm phụ kiện thì lấy thêm con siêu chắc con chắc thành anh này gọi là con siêu chắc này thế còn tụ thì riêng trụ 4,7 mm thì à, shop sẽ tặng cho các bác mỗi một loa một cái để các bác có nhu cầu nhé rồi xin à, cảm ơn các bác mong nhận được ủng hộ của anh em à, dành cho shop thật là nhiều hơn nữa nhé. Rồi, con chào mọi người đi con. Con chào.